Dạ, Tuấn Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha <coughs> Thì như hôm trước đó, Phước có ờ, giới thiệu về một cái ờ, hoàn cảnh của một cái gia đình đang sống dưới ghe Và cả gia đình luôn và chị và vợ á, thì đang có bầu nữa hôm nay hôm trước Phước đã ghé gửi 10 triệu cho gia đình rồi để sửa chiếc ghe hôm nay thì Phước ghé lại để xem tình hình ghe làm tới đâu và trao tiếp cái số tiền còn lại cho gia đình để uh, chị Tiền chuẩn bị sinh nở à rồi bây giờ Phước sẽ mời cô chú anh chị mình cùng với Phước vào luôn nha xem coi tiến độ nghe làm tới đâu nha ừ cầm hai tay á nó sẽ đỡ luôn em wow dở ra kìa wow chào chị Tiền tính ngày mai mới ghé còn à, cánh cửa nữa hả à giờ ảnh đi mua to này hả mới đi à, đi đây nè liêm ủa mình mới đẩy chiếc ghe ra đây không vậy mới đẩy ra ủa này dây điện hay gì để mình lên nha à tức là mình làm cánh cửa này phải không à, được chứ quay hí đèn tắm à, nhà lót rồi luôn rồi hai cánh cửa này là nữa mình dừng lại đây bên đây cánh cửa à cái này là cái to đó hả cái to để che phải không để làm cửa chứ làm giống giống giống cái nhà nè cô chú anh chị xem ha đó giống cái nhà ha máy rồi ra đây tắm cho hai bé hả đây để à, đưa điện thoại đưa điện thoại đây anh à, quay rồi dạ thôi sẵn tiện rồi em ghé luôn ngày mai mình đi khám thai hay gì chị mình xích cái đây đi sợ chính à, dính bé chồng bé đang ở chuồng mai 10 giờ đứng ờ à, đứng đứng mé góc này nè đứng xích đây nè chị ờ để che lại che bé ở chuồng ở trong dạ xã đi mua đồ cúng rồi làm sao mình cúng á à, làm xong mình cúng ha rồi ngày mai chị đi uh, bắt đầu đi xích đây đi chị xích đây xíu rồi ngày mai bắt đầu mình đi uh, đi khám khám rồi cái bác sĩ cho ví dụ ngày mai đi khám là mốt hay là bữa kia đó là đi xanh đi mổ à mốt là với bữa kia đi xanh đi mổ nhà dạ, như ông trực ngày nào ông cho mình đi mổ này à nè cô chú anh chị xem gọt kỹ ha đó nguyên cái máy dừng lên đây này là còn che này lại nữa không chị che lại cho nó làm dở nó còn dạ. dở mua nè che đó che đây đó mới là à, sạc hồi nãy à, Phước Điện là đang làm à đang có sạc cái này ha hai bé đang tắm ở chuồng ở trong nên phước không có quay camera vô trong được đó là cô chú anh chị xem ở dưới chiếc ghe vậy nè hồi nãy chị nói sao à, bác sĩ nói gì bác sĩ à, nói là như mà ngày mai là tới tuần mình đi à, đi khám rồi dạ. bác sĩ cho ngày đi mổ dạ trời ơi vậy đi vô đi à, đi vô đi bữa nay em ghé lại uh, coi cái tiến độ thì thấy gia đình mình làm gì đó giữ lời hứa thì cũng ok thì uh, còn cái số tiền hôm bữa là 5 triệu hôm nay em sẽ gửi cho gia đình mình luôn à, Liêm đưa cái uh, danh sách mạnh thường quân anh cập nhật lại những cái qua uh, Liêm chị đứng mé đây đi cho nó sáng từ từ nè hai con trời ơi nó quậy dạ em giữ không phải la nó giùm em đây bây giờ Phước xin phép ờ, cập nhật cái danh sách mạnh thường quân nha à, hỗ trợ cho gia đình mình nha đầu tiên á là cô ờ, cho nét lên nè à. cô chú anh chị thấy Còn không thấy ta à, đầu tiên là cô ờ, Phan Thanh Nhàn ở bên Mỹ hỗ trợ 2 triệu ba cô Như Thanh ở bên Mỹ hỗ trợ 2 triệu ba cô chú An Bình ở Mỹ hỗ trợ 8 triệu Em A Tuyền hỗ trợ 300.000 đồng Một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 43922 hỗ trợ 300.000 đồng Và cuối cùng là chị Nguyễn Thị à, Thúy Hằng hỗ trợ Ủa chị Nguyễn Thúy Hằng có 100 mà Mày ghi đây 300 luôn hả? 100 mà 100 ngàn đồng nhé 100 ngàn đồng thì tổng cộng á, là 13 triệu ba nha cô chú anh chị Tuy nhiên á là như em đã hứa là em sẽ gửi cho gia đình mình luôn là 15 triệu thì em sẽ bù vô cái phần 1 triệu 7 còn lại để uh, giúp cho gia đình mình cho nó trọn vẹn luôn hiện giờ mình cũng đã sửa được cái phần uh, cái nhà rồi rồi tiền xanh nở cũng có rồi thì như đã trọn vẹn rồi đó còn dư tiền á, thì mình để mình ăn tết vậy ha đây hiện giờ em gửi mình 5 triệu nha 5 triệu còn lời thôi khỏi khỏi cần quá đơn chị trời ơi mình có làm gì là được rồi đây chị đếm lại em coi coi đủ uh, đủ 5 triệu không đủ 5 triệu ha chị có gửi lời cảm ơn gì không ạ à? dạ có gửi lời dạ gửi lời con xin ờ, cảm ơn các bạn hồng quân của chú mạnh thần vương và gửi lời cô ba đẹp ở bên mỹ luôn dạ cô chú uh, mạnh cô ấy là người giới thiệu hoàn cảnh đó dạ với cảm ơn phước dạ à, đã ờ, giúp đỡ hỗ trợ cho cho số tiền để uh, đi xanh và sửa chiếc ghe lại dạ vui lắm mừng lắm đó trời mưa là hết trời trời, trời mưa dột hết mưa hết sợi dột rồi ha mấy cái này đây chừng nữa chắc mình cũng phải làm lại quá chị tại vì thấy nó hở nè dạ lại lại làm lại nữa dạ với chị ờ, cũng đang ờ, sắp ờ, sanh nở á chị là trong tuần là này là mổ luôn á cô chú anh chị dạ, nên ơn, cũng đi đứng cẩn thận nha thôi giờ vô bận đồ tắm cho hai bé đi nó quậy ở trong trời quá trời ở trong còn là một bé 5 tuổi với bé 3 tuổi phải không chị dạ, dạ. rồi mình vô làm gì đó làm đi chị đó thấy không cô chú anh chị nó quậy ở sao rồi trời ơi phước dám quay xa xa chị vô chị vô đại đi vô đi rồi có gì em đi ra em về luôn à thôi vậy em chào chị nha bye bye chị nha <laughs> rồi thôi vậy à, phước uh, xin uh, cũng uh, xin cảm ơn tất cả các uh, quý mạnh thường quân cô chú anh chị đã luôn luôn theo dõi và đồng hành giúp đỡ đặc biệt là giúp đỡ cho hoàn cảnh uh, <laughs> mẹ bầu như vậy là quý lắm luôn có cái chỗ nè ở xung quanh đây ghét không đó che nắng che mưa gọn gàng sạch sẽ ha rồi cầm cái máy điện thoại giùm anh cái anh xuống cái liêm đó mỗi lần xuống là phải khó khăn với cô chú anh chị không phải đơn giản đâu có sao không có sao không có cái cây đinh dính lên không không vừa em vừa em vừa tính nói cái hạt thường là đi cái cầu này nè mỗi chị kéo ra ngoài đây ai nhà bữa nay đâu trời trời hên đây có cái đinh hên mà không trúng dạ thôi vậy bye bye cô chú anh chị nha không sao à, <laughs> xử lý đi vào lòng đất bye bye chị em mới dắt cái cây này là anh vừa té luôn ở đây còn cái cây nữa nè chị nè cô chú anh chị yeah. Dạ, phê thiệt rồi thôi vậy bye bye nha dạ em chị vô lo cho hai bé đi em không sao đâu đau đau tí xíu à phê cừ cừ con khỉ cừ